Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021, tức ngày 24 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp sung ngày Quý Mùi hôm nay là canh ngọ, mậu ngọ. Con giáp sung tháng Quý Tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi Tý, Do tí mùi tương hại cho thấy ngày hôm nay thực sự vô cùng nhạy cảm, tuy nhiên những cảm tính thái quá lại có thể gây ra những vấn đề rắc rối trong mối quan hệ với những người xung quanh, thậm chí ai đó còn có kế hoạch lợi dụng bạn nữa. Vậy thì đây không phải là ngày thích hợp cho các quyết định quan trọng đâu. Tỷ kiến nhắc nhở cách hành xử của con giáp tuổi Tý có phần độc đoán và ích kỷ, bạn quyết định mọi thứ theo ý mình, thậm chí nói một đằng là một nẻo. Chính điều này sẽ gây ra những rắc rối trong mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh đấy. Thủy thổ xung khắc dự báo sức khỏe của bản mệnh không được tốt, phần lớn ảnh hưởng bởi tinh thần của bạn thời điểm này không được ổn định. Dường như luôn có một vấn đề gì khiến bạn phải lo lắng, nghĩ ngợi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Lục xung xuất hiện cho thấy nhiều điều kiện không tốt cho việc người tuổi Sửu xây dựng hay cải thiện mối quan hệ. Có những vấn đề bạn càng giải thích, càng nói ra sẽ khiến đối phương khó chịu và không chấp nhận sự thật. Thiên quan là lời cảnh báo cho con giáp tuổi sửu thấy rằng, không phải điều gì cũng dễ dàng giống như bạn vẫn nghĩ, thế nên cần có sự tỉnh táo để xét đoán và chọn lựa ngày hôm nay, nếu bạn không muốn thất vọng. Hãy kiểm chứng bằng lời nói, hành động của mọi người để biết được giá trị của con người họ. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, lúc này bạn dễ bị đau đầu, đau họng, sốt. Với thời tiết như hiện tại thì bản mệnh nên hạn chế đi ra ngoài, nhất là buổi trưa không có việc gì quan trọng thì không nên di chuyển, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. 3. Tử vi tuổi dần những sự kiện diễn ra ngày hôm nay dưới tác động của thương quan sẽ dạy cho con giáp tuổi dần đôi điều về sự nhẫn nại và việc vận hành thời gian sao cho hợp lý hơn, cũng như ứng xử sao cho điềm đạm, tử tế hơn. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều và khiến cho bạn mắc sai lầm nhé. Mộc thổ xung khắc cho thấy dường như mọi người xung quanh đang chiều chuộng bạn quá mức, đặc biệt là các thành viên trong gia đình, thế nên bạn hành xử có phần thiếu chín chắn. Bạn nên thay đổi cách hành xử nếu không họ có thể từ yêu sang ghét đấy. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn có thể khởi tạo các việc hoặc thực hiện chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Nhờ có tam hợp hỗ trợ mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi mão thêm phần thuận lợi, hanh thông. Trong mối quan hệ của hai người, bạn nhìn ra được đâu là ưu và nhược điểm của từng người và từ đó tìm cách khéo léo để điều chỉnh cho phù hợp. Thực thần che trở nên hôm nay là ngày mà trong khi bạn rất sẵn lòng để đưa ra những lời tử tế, những hành động tốt, bạn lại còn quá nhiều những công việc cá nhân cần phải tập trung giải quyết, thay vì chỉ giúp đỡ những người xung quanh, Thế nên hãy biết phân bổ sao cho hợp lý, thay vì lo lắng mọi người nghĩ bạn ích kỷ nhé. Ngũ hành xung khắc cẩn thận trọng trong việc nâng cao các tiêu chuẩn ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng với chính những yêu cầu đó sau này. Đây là lúc nên tỉnh táo, dù dường như bạn có một chút cảm tính. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tuất. 5. Tử vi tuổi Thìn, Chính quan tương trợ cho những con giáp tuổi thìn đang theo đuổi việc học hành sẽ có được kết quả đáng kể. Ai đang thi cử sẽ nhận về kết quả như ý. Bản mệnh bắt đầu gặt hái được thành quả nhờ sự chăm chỉ và hết mình, nhiệt tình của mình trong công việc. Thổ khí vượng không tốt cho sức khỏe và mối quan hệ của bản mệnh trong ngày hôm nay. Bạn không được khỏe, hay bất an nên sinh ra cáu kỉnh như người ta vẫn nói nhọc thì nhằn và mọi người chỉ muốn tránh xa bạn ngay lúc này mà thôi.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 Tam Hội nhắc nhở rằng con giáp tuổi Tỵ đang quá bận tâm đến những suy nghĩ, những trăn trở trong đầu mình ngày hôm nay, thay vì tập trung cho công việc thực tế. Đây cũng là ngày mà bạn muốn khám phá những ranh giới trong mối quan hệ với một người nào đó, cũng như những phản ứng của họ trong cách hành xử của bạn. Chính tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ khá nhiều về việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Bản mệnh đã thoát được nỗi lo lắng về tiền khi một số khoản nợ lần lượt được thanh toán, bạn cảm thấy an tâm hơn và có được sự an nhàn mà bản thân mong muốn, Ngũ hành tương sinh rất tốt cho những ai muốn cải thiện sức khỏe trong thời gian này. Bạn có thể bắt đầu thực hiện việc thể dục theo hướng dẫn của ai đó để tránh nhàm chán. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải thực hiện một cách kiên trì, đừng sớm bỏ cuộc giữa chừng bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang tới điều an lành, tươi vui cho cuộc sống con giáp tuổi ngọ. Điều này cũng là do cách hành xử nhẹ nhàng, trung thực nhưng cũng đủ khéo léo của bạn đã khiến người khác thực tâm quý mến và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần. Thiên tài đưa tới tin vui về tiền bạc, có thể bản mệnh được nhận thưởng hoặc ai đó vừa trả bạn tiền thưởng hoặc tiền nợ. Thế nhưng bản mệnh lưu ý rằng đừng vì vui quá mà chi tiêu hoang phí. Thời điểm này khá khó khăn trong việc kiếm tiền, bản mệnh nên hạn chế chi tiêu sẽ tốt hơn. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ bản mệnh trong việc thực hiện một kế hoạch nào đó để cải thiện sức khỏe hiện tại.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 Hãy cố gắng lên, bởi vì bạn cần phải nỗ lực để có thể hoàn tất những trách nhiệm công việc của chính mình trong ngày đầu tuần này đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh vì thế bạn chớ nên chủ quan với những biểu hiện nhỏ trên da hay cơ thể. Hãy đi thăm khám để được điều trị sớm bạn nhé, đừng ngại tới bệnh viện, hãy đảm bảo việc bạn chữa trị sớm sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 được xem là ngày tám nương sát, Ngày này theo dân gian là ngày xấu nên kỵ thực hiện những việc như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Chính ấn đã định hướng cho con giáp tuổi thân tham gia những công việc liên quan tới việc giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Bạn có thể trao trái tim yêu thương, hòa ái của mình thông qua việc từ thiện hoặc truyền lại cho ai đó những kiến thức có giá trị,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 Có rất nhiều những mối quan tâm mà con giáp tuổi tuất hướng đến trong ngày có chính quan. Tuy nhiên, bạn cần có cách lựa chọn sao cho thích hợp, thay vì ôm đùm quá nhiều công việc. Bạn cũng cần phải để cảm xúc của mình có một sự ngăn cách nhất định với mọi quyết định mà bạn đưa ra, nếu không bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên tránh ăn đồ cay nóng, tìm cách để hoàn thành công việc cho xong sớm để cuối ngày hoàn toàn được nghỉ ngơi, không phải đưa việc về nhà. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hợp xuất hiện nâng đỡ cho những mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi hợi thêm phần hanh thông, thuận lợi nhất là những tình yêu chớm nở. Thậm chí có những cặp đôi đón tin vui cưới hỏi, có con trong thời gian này nữa đấy. Người tuổi hợi sẽ nhận ra một điều rằng dường như điều mà bạn cho là hoàn hảo hóa ra lại không được như vậy dưới ánh sáng của kiếp tài. Tuy nhiên, đừng quá nghĩ ngợi và để những nỗi thất vọng làm chủ mình ngày hôm nay. Hãy học cách đối diện với chúng và sống trưởng thành hơn trước những quyết định của chính mình. Thủy thổ xung khắc có thể đánh dấu bởi vô khối những sự kiện hoặc việc ai đó tiết lộ ý định của họ với bạn, khiến cho bạn không vui một chút nào. Tuy nhiên đừng quá căng thẳng vì điều đó, hãy để những suy nghĩ tích cực hơn đem lại cho bạn những cảm xúc tốt đẹp nhé.